Kính thưa toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ, bà con nhân dân, chúng ta hiểu được ý nghĩa của cái ngày lễ Vu Lan trong cái tháng 7 này, nhân cái mùa tăng chúng à, kết thúc à, an cư kết hạ, chư Phật dạy hàng Phật tử tại gia có tín tâm với Tam Bảo, phát tâm đến chùa, cúng dường Tam Bảo, chúng tăng, để lấy cái công đức phước báo đó hồi hướng cho những người đã quá vãng trong gia tiên quyến thuộc nhà mình sẽ được hưởng phúc báo. Nhờ phúc báo này, họ được tiêu trừ các cái nghiệp chướng từ nặng thành nhẹ, từ nhẹ thì được hết, và nhẹ thì sẽ siêu lên. Siêu lên không phải một cái là vong linh được bay lên trời ngay, mà từ ở cái cõi thấp ở ờ, cái trạng thái rất đau khổ có thể từ trong địa ngục có khi là ngàn vạn năm thì giảm xuống chỉ còn ở trong địa ngục vài trăm năm vài chục năm thế nhẹ nữa thì có thể được ra khỏi địa ngục mà tái sinh về có thể sang cõi ngã quỷ hoặc về làm súc sinh vẫn còn đỡ hơn rồi nhẹ nữa thì từ ngã quỷ có thể tái sinh lên làm người wow. hoặc là từ súc sinh bỏ thân súc sinh tái sinh làm người đó, hoặc cũng có trường hợp từ ngã quỷ có thể sinh lên cả chư thiên đấy thì đấy đều được gọi là là siêu thăng siêu nó nhẹ lên là thăng là bay lên đấy lễ này cũng là lễ cầu siêu phà độ tức là độ rộng rãi trong cái tháng 7 này lễ phà độ là phổ độ rộng ra cho tất cả gia tiên tiền tổ của chúng ta là nhờ vào công đức của chúng tăng, của thập phương tăng, nghe không? về tham dự cái lễ này, chứng minh cái lễ này trong cái mùa an cư kiết hạ khi chư tăng chuẩn bị kết khóa an cư. Đó, thì đấy là ý nghĩa của cái lễ cầu siêu phả độ gia tiên của chúng ta ngày hôm nay.